À, xin kính chào các anh chị đến với kênh youtube ô tô Lân Ngọc Đồng Nai à, Hôm nay ngày 11 à, tháng 7 năm 2021 Cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai tiếp tục báo giá tới các anh chị à, Chiếc xe mới về tới cửa hàng Toyota Innova Năm sản xuất cuối 2014 à, Mẫu mới Biển số 51A73648 à, Giá tiền à, chiếc xe này là à, 315 triệu à, bán giá này là bao rút hồ sơ cho các anh chị chiếc xe này cực kỳ liền à, không lỗi về cái khâu đồng sơn máy à, các anh chị xem kênh của ô tô Lương Ngọc Đồng Nai lưu ý là nhớ vào bấm đăng ký để cập nhật xe mới của cửa hàng ô tô Lương Ngọc Đồng Nai hàng tháng cửa hàng ô tô Lương Ngọc Đồng Nai về khoảng 4 50 chiếc Toyota Innova đủ loại hiện tại tại kho bãi cũng còn à, rất là nhiều xe anh chị nào vui lòng muốn à, kết nối lâu dài chúng ta bấm vào đăng ký cửa hàng luôn luôn hoan nghênh các anh chị có nhã ý à, bán xe à, kiếm thêm thu nhập của những ngày mùa dịch như thế này chúng ta bấm vào nút chia sẻ ở dưới màn hình sau khi các anh chị có chia sẻ thì à, đăng lên Zalo Facebook của các anh chị các anh chị bán được à, kênh sẽ gửi tiền hoa hồng tiền môi giới cho các anh chị qua hình thức à, chuyển khoản từ xa hoặc anh chị không phải đến làm trực tiếp à, cộng tác viên của cửa hàng ô tô Đông Ngọc Nai thì các anh chị khỏe có cái là không cần phải bấm à, không cần phải bỏ vốn cũng như không cần phải bỏ à, công sức à, chúng ta làm tại nhà rất khỏe các anh chị nhé chiếc xe này dạng đồng liền cực kỳ à, không có một cái lỗi nào về cái phần à, à, dạng đồng cũng như là phần máy mới bảo trì bảo dưỡng à, mới đăng kiểm 18 tháng à, giá tiền là 315 triệu một chiếc cửa hàng còn rất nhiều xe như thế này à, bổ đồng từ 23 24 à, trở lên giá tiền từ có 23 có thể là 290 mấy cũng có tùy theo đời xe giá xe chiếc xe gắn đồ chơi khá là nhiều các anh chị nha à, mình đăng kiểm thì tới tháng 1 năm 2023 đăng kiểm phí đường bộ tháng 1 2023 nha cửa hàng có hai số điện thoại để liên hệ số Viettel là số à, 0868 33 à, 77 79 à, à, số Vina Zalo là 0919 à, 24 35 66 cái xe này cực kỳ đẹp nha các anh chị à, mình có gắn được cái à, à bộ à, lóc cửa tự động đời mới nhất bây giờ nha lốc cửa tự động đời mới nhất rất là đẹp đó, à, bấm chìa nhảy ra nha các anh chị rất là đẹp rồi à, à, camera hành trình gắn à, camera hành trình anh chị xem có điều hướng rồi à, camera hành trình rồi à, camera ge yeah. camera ge yeah, cũng như là gắn đầy đủ đồ chơi đây camera hành trình đây để chỉnh lên trên chút cho nó sáng đó à thấp rồi các anh chị thấy camera hành trình chưa à, camera da yeah. à, xe này phiên bản của mình thì có hai túi khí ABS an toàn nè các anh chị à, hai túi khí có ABS an toàn nha rất là đủ đồ bọc cần số bọc da rất là đẹp luôn các anh chị nha tắp bi cửa cũng bọc da à, 5D thế hệ mới làm à, tay bấm à, giả đá rất là đẹp nha cái xe này phải nói vô đồ chơi khá là nhiều ở ờ, phía dưới thì à, vô cái à, sàn bọc cái sàn à, hai lớp chống ồn cũng như chống cháy à, phía trên thì chúng ta có bộ ghế à, bộ ghế da mới bọc luôn da phối màu rất là đẹp đó các anh chị phối màu rất là đẹp một chiếc xe đã bọc à, ốp đồ đầy đủ như thế này nha à, phía ngoài thì dán à, bộ tem rất đẹp ra xem bộ bộ ghế cực kỳ đẹp các anh chị ạ 315 triệu nha phía trên thì chúng ta bọc cái lớp 5D à, à, la phong bọc hai lớp chống nóng mà rất là sạch đẹp nha rất đẹp vừa chống nóng chống ồn mà vừa rất là đẹp năm năm suất cuối 2014 nha các anh chị à, xe đẹp cực kỳ giá tiền 315 à, triệu vỏ lớp cũng còn khá là tương đối anh chị xem chỉ cần à, trà rửa sơ lại là mới can đời này thì không thể nào một mọt được nha à, 2014 biển số 51A 73648 quá trời đẹp anh chị gầm còn 7 màu nữa anh chị gầm còn 7 màu camera à, camera già anh chị à, liên hệ vui lòng gọi trực tiếp cho à, cửa hàng với hai số điện thoại nha số Viettel là số à, à, 0868 à, 33 77 79 à, số Vina là 0919 24 3566 là có xài Zalo có xài Zalo nha các anh chị xe cực kỳ đẹp luôn các anh chị lưu ý là chúng ta nhớ bấm nút đăng ký với góc phải màn hình Vậy hàng tháng cửa hàng về khoảng 3-40 à, chiếc Toyota Innova cùng các dòng xe khác rất thông dụng hiện nay. Các anh chị có bấm đăng ký thì à, kênh sẽ thông báo cho các anh chị biết là có xe mới về qua tin nhắn nha. Chúng ta vừa xem vừa bấm đăng ký cũng được nha các anh chị. Vừa xem vừa đăng ký cũng được. Và các anh chị nào có nhu cầu thì chúng ta làm cộng tác viên cùng cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai. Thì chúng ta bấm vào nút chia sẻ nha. Sau khi các anh chị có bấm chia sẻ thì à, chúng ta lấy xe như thế của cửa hàng như thế này chúng ta bán trên trang à, của chúng ta chúng ta chia sẻ trên Zalo Facebook à, chúng ta bán sau khi các anh chị bán giao dịch môi giới mua bán thành công thì cửa hàng sẽ chuyển khoản nha à, là cộng tác viên chúng ta không cần phải bỏ vốn bỏ công cũng như không cần phải à, à, bỏ bằng cấp hoặc à, tuổi tác gì hết chúng ta chỉ việc à, à, chỉ việc à, chia sẻ và bán thôi kiếm thêm thu nhập à, trong cái những ngày à, dịch bệnh như thế này chúng ta ở nhà làm tại nhà cửa hàng rất hoan nghênh các anh chị à, luôn luôn hoan nghênh các anh chị làm cộng tác viên phụ bán xe cho cửa hàng ô tô Lương Ngọc Đồng Nai với hình thức là chia sẻ trên Zalo Facebook bán sau khi các anh chị chia sẻ thành công để lại số điện thoại của các anh chị trên Zalo Facebook thì à, khách hàng của các anh chị gọi đến các, à, các anh chị bán xe à, cho cửa hàng thì à, cửa hàng sẽ chuyển khoản cho các anh chị qua hình thức chuyển khoản từ xa nha nhớ hai số điện thoại của cửa hàng là 0868 33 77 79 cũng như à, số Zalo Vina 0919 24 3566 đây năm sản xuất cuối 2014 các anh chị đó, hàng kế cuối các anh chị thấy không cuối 2014 cái xe này vô đầy đủ đồ không thiếu món gì các anh chị nha từ đội chơi cho đến à, à, nói chung là xe cực kỳ đẹp luôn á các chị xem phiên bản này của mình có ABS đầy đủ các chị nha xe này bao cho các anh chị riêng nha không lỗi để khâu tông đụng nha các anh chị đến xem cái dẫn thợ thầy xem thoải mái thợ thầy xem thoải mái máy đang nổ các anh chị máy rất là êm nha máy đang đỏ xe cực kỳ đẹp à, hàng tháng về rất nhiều xe nha chúng ta vừa xem vừa bấm đăng ký các anh chị nha cửa hàng cũng xin nhắc lại số biển số 51A 73648 cũng như là giá tiền là 315 triệu cái xe cuối 2014 à, hiện nay cửa hàng cũng còn tương đối khá nhiều xe các anh chị vui lòng kết nối vào nút đăng ký góc phải màn hình để xem được rất nhiều xe của cửa hàng ô tô Lê Ngọc Đồng Nai anh chị nào có nhà hứng chúng ta cùng bán với ô tô Lân Ngọc Đồng Nai thì chúng ta bấm à, à, nút à, chia sẻ nha bấm chia sẻ sẽ cực kỳ đẹp nha các anh chị máy đẹp lắm máy nổ rất là êm luôn rất là đẹp hai cửa hàng cũng tiếp tục à, báo giá thêm hiện nay cũng còn 2013 nè biển số Sài Gòn luôn xe cũng cực kỳ đẹp luôn các anh chị nha 295 triệu ừ. 23 24 24 cũng còn à, à, một mớ xe anh chị vui lòng gọi trực tiếp đi gọi qua số điện thoại à, Viettel của cửa hàng là 0868 33 7779 cũng như uh, số à, Zalo uh, 0919 24 3566 à, cửa hàng ô tô Lê Ngọc Nai cũng xin nhắc lại luôn tiện các anh chị cộng tác viên phụ bán xe với hình thức chúng ta bán xe từ xa à, cách làm là chúng ta chia sẻ video này trên trang cá nhân Zalo Facebook của mình sau khi chia sẻ để lại số điện thoại và khách hàng của các anh chị gọi thì các anh chị à, à, báo trực tiếp cho cửa hàng à, hoặc là các anh chị sẽ báo giá cho cửa hàng khách hàng tới mua thì các anh chị à, thông báo cho cửa hàng biết sau khi giao dịch à, môi giới mua bán thành công cửa hàng sẽ chuyển khoản cho các anh chị à, số tiền hoa hồng mà các anh chị đã à, giao dịch xe với khách hàng các anh chị hàng tháng cửa hàng về rất nhiều xe các anh chị nhé à, nhớ là biển số 51A 73648 Toyota Innova năm sản xuất 2014 giá tiền là 315 triệu bao rút hồ sơ gốc à, chương trình dịch bệnh à, luôn tình hình luôn phức tạp như thế này thì cửa hàng à, à, bán giá rất là sát các anh chị à, cứ tham khảo giá ngoài thị trường hiện nay thị trường 23 24 như thế này thì tầm phải 36 37 hoặc 38 cửa hàng bán 300 301 200 mấy thì rất là phù hợp cho các anh chị có thể bán được chiếc xe này là những chiếc xe được cửa hàng tuyển về không lỗi về khâu dàn đồng máy cũng như là một chiếc xe để bảo trì bảo dưỡng đầy đủ đăng kiểm 18 tháng à, nói chung là chiếc xe không lỗi à, bán giá như thế này phù hợp cho các anh chị về kinh doanh dịch vụ cũng như là chúng ta làm thêm à, những cái à, công việc gia đình rồi cửa hàng ô tô Lê Ngọc hôm nay báo giá xe lược à, cảm ơn các anh chị đã báo chút thời gian à, đăng ký và xem cửa hàng à, quay phim chúc các anh chị à, cộng tác viên tháng này bán kiếm thật nhiều bán thật là thu nhập cao từ cửa hàng ô tô Ngọc hôm nay trước khi cấp máy các anh chị nhớ bấm vào nút đăng ký có phải màn hình và bấm vào nút chia sẻ à, cửa hàng của tôi Lân Ngọc xin chào và chúc các anh chị vui khỏe